Nê na sa ha cha si la ni ya cha ma Bạch Ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để quân giữ hành theo Cho được sự lợi ích lần thứ gì Ta ti dân bi ma dân phạn tê vi sung vi sung đắc tha na tha ya ติสารเนนะสหวัญจาศีลานิยาจามะBạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính dân mít đến thượng tọa minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem mới lòng thành kính làm lễ Đức Phá Qua đó ngài là bậc arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đã mới lòng thành kính làm lễ Đức Phá Qua đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đã mới lòng thành kính làm lễ Đức Phá Qua đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa con đem hết lòng thầm kính làm lễ đức phật ra qua đó ngài là bậc a la hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ công thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phật ra qua đó ngài là bậc a la hán cao thượng được chứng quả chánh tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá ca qua đó ngài là bậc a la hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy Bồ Tát Saram Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật tham Dhammang Saram Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp Sàng khang saram gachami Con đem lòng thành kính xin quý y tăng Dutiyam bí bù đăng saram gachami Con đem lòng thành kính xin quý y Phật lần thứ nhì Dutiyam bí thầm mặn saram gachami Con đem lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì Dutiyam bí sàng khang saram gachami Con đem lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì ta thi bi Tatiyambi Buddhang Saram Gachami Con nên mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba ta thi bi Thầm Măng Saram Gachami Con nên mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba ta thi bi Sẵn khăn Saram Gachami Con nên mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba bút thăng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính sinh vi phật thẩm măng saranang gaccha mi con đem hết lòng thành kính sinh vi pháp sẵn khăn saranang gaccha mi con đem hết lòng thành kính sinh vi tăng đu ti dân vi bút thăng saranang gaccha mi con đem hết lòng thành kính sinh quy phật lần thứ nhì đu ti yam pe tham mang saranang gạt trà mi con đem hết đồng thành kinh vi pháp lần thứ nhì đu ti yam pi sang khăn sa năng gạt mi con đem hết lòng thành kính sinh quy tăng lần thứ nhì ta ti yam pi bút thăng sa năng gạt trà mi con đem hết lòng thành kính xin vi phật lần thứ ba ta ti dâm bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi pháp lần thứ ba ta ti dâm bi thăm khăn sa ra năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba Tuy Saranakaha năng Paripunang phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A à, ma phành tê dạ sinh vân. Ba na ti ba ta về Ramani Sikha Ba Đăng Sama Adiyami Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh Adina dana Veramani Sikha Padang Samadhyami Con xin vân giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumichaha Chara Veramani Sikha Padang Samadhyami Con xin vân giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm Musa Wada Padang con xin luôn giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối Sura Meryamasapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhyami Con xin luôn giữ điều học là quý tránh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai pa na ti pa ta we ra ma ni kha đăng sa ma đi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh na, Adinna Dana Veramani Sikha Padang Mi, Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra Quê ra mani sikha pa đăng sa ma đi ya mi Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm mu Musa Wada Veramani Sikha Padang mi, Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura me ra สุราเมรายามัจจัปปามายัตฐานา เวรามานีkhả năng sa ma ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai imani bancha sikha padani khatu kang katawang ap mamadena nicha ka lặng samma rakitappang di thiện tin nên thọ truyền hữu giới này chứ được trong sạch phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui a ma phần tê dạ xin vâng Sĩ lê na su gan tan nhân ti sĩ lê na nhân tỷ ma lăng โพวคาสีละในมิปุตัญยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยcác chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các anh em chư thiện tín thay đáng thọ trì dễ lực chứ trong sạch đừng có lâm nhơ xa thu xa thu lành thai và chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đã trao truyền tâm vi và ngũ giới cho hàng phật tử chúng con và chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đồ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ họ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chung sanh quan hỷ lẫm chung hưởng được phước quý ung dung thâm nhàn chung thành thế giới các hàng bởi thờ thập sanh an mang trường Trịnh thâu bao cung dường Quá thành thực phẩm mùi hương Thỏa lòng và dạ, con đã trao trìa Con đã cầu chuyện tâm quy Và lễ bái tâm bảo xong Và dạ, kính mời bàn tay của à, cô tô nữ như pháp và dạ, mời cô nha Dạ, sa thú sa thú kính cảm ơn cô cảm ơn Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ơn vâng, đức pháp ân vâng, đức tăng và dạ, cảm ơn cô đàn đông cô trần đạo cho như pháp biết được tín hiệu con thành kính lãnh lệ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng như pháp kính lễ với bà với cô tu nữ như pháp mến chào cô cẩm vân mến chào cô trần đạo kính chào muôn bỏ mến chào cô sạng đông kính chào cổ đế kính chào hiển mộng mến chào thi lâm Minh chào đạo hữu Châu Phan, Minh chào cô Nguyên Tịnh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Thượng tọa Minh Hạnh đặt từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn tăng, truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô cảm Vân thay mặt đầu tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới như pháp cũng xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn cô sẵn đông đã mở sum và cho đạo tràng được thính pháp của ngài giác giới nạp một bích hà giá và dạ, hôm nay à, theo chương trình là chúng ta ôn bài nhưng mà thứ sáu vừa rồi đức tịnh đạt bận việc không có thể uh, vào đạo tràng để dạy chúng ta câu pháp cú kinh số 241 nên sư cho biết là hôm nay không có ôn bài là học câu pháp cú kinh số 241 dạ bây giờ thì như pháp kính mời đạo tràng à, có thể ôn bài 240 dạ cảm ơn cô sẵn đông cho bài học dạ như pháp kính mời dạ, mến mời cô sẵn đông cô cẩm vân cô trần đạo à, còn ai nữa cô Nguyên Tịnh dạ kính mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp mình lên được thì kính mời tất cả ha và bây giờ thì mời cô Đặng Nông à, mở hàng ngang dạ xa thủ lành thai dạ mời cô Đặng đông xa thủ à, thành kính tri ân cô tu nữ như pháp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 ta đô thà ya ta mê quá kha đa ti ê quăng a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na dằng ti đúc ga tình ya sa wa ma lăng sa mô thi tăng ta đô thà ya ta mê quá kha đa ti ê quăng a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na dần ti đúc ga tình aya sa wa ma lan sao ti tăng ta đun tha ya ta mê wa kha đa ti e quang a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na dần ti đúc ga tình như xét từ sắc sinh xác sanh lại ăn cũng vậy quá lời dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác bản dịch của hòa thượng thích minh châu aya sa ba sa mô thi tăng đô thà ya ta mê wa kha đa ti e quăng ngã ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na yang ti đô ca tình Aya sa wa ma lang sa mô thi tăng ta đu tha ya ta me wa kha đa ti e quang a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na yang ti đúc ca tình aya sa wa ma lang sa mô thi tăng ta đu tha ya ta me wa kha đa ti quang na na cha năng ma ni เอวังอาติโตนาจารินังสานิกัมมานินายังติđúc ca tình rỉ xét vốn từng sắc xanh ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng bản dịch của hòa thượng như đức kính mời chị trần đạo dạ nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam tha giá con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cô tu nữ như pháp kính chào với anh chị trong đầu tràng con xin và dạ, cảm ơn cho như pháp cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kể câu kinh pháp cú số 240 ạ Aya sawa malang samut thi tăng Ta ta, ni ti ra tình. Aya ma Sadhukayata mewa khadati Evang attiko Ta Sanikamani nayanti dukungating Ayasawamalang samutthitang Tadutthayita mewa khadati đầy quá atito nang sani thamani na yang ki dukya tình như xét như xét từ sắc sinh xét sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác đó là khổ cơ của hòa thượng thích minh châu aya sa wa ma lăng sa mu thi tăng ta đi thaya ta mê quả kha đa ti e quán a ti cô na cha ri năng sa ni cam ma ni na yang pi đúc ra tình Lưỡi xét vốn từ sắc xanh ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này Hành động bất hảo biết hay Tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Ý Đức Dạ cảm ơn chị Dạng Đông đã bớt bài ạ à. Dạ xin gửi mic lại cho chị Cẩm Dân ạ à. Dạ Cảm ơn Sư Trần Đạo Nam Mô Bích Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang ca Giá Con kính định lễ Đức Phật Con kính định lễ Giáo Pháp Con kính định lễ Đức Tăng Con kính định lễ Thường Toàn Minh Hạnh Cùng Chư Tôn Đức Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rừng Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 240 Á giá xa quá má lăng xá mút thí tăng tá đúc hà giá tá mê quá kha đá tí ê quăng á tí thô ngã cha rí năng sa ní tầm mà ní ná dàn tí đúc giá tin á giá xa quá má đằng sa mút khí tăng tá đúc hà giá tá mê quá kha đá tí ê quăng á tí thô Bồ ná chá rí năng Sa ní căm ma ní ná dàn tí đúc giá tinh Á giá sa quá má lăng Phá mốt tí tăng Tá đúc thà giá tá mê quá ca đá tí Ê á tí thô ná Chà rí năng Sa ní căm ma ní ná dàn tí đúc cá tinh như xét từ sắc sinh xét sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn tội ác bản dịch của hòa thượng minh châu rỉ xét vốn từ sắc sanh ăn ngòn tiêu hủy rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp dẫn tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng bản dịch của hòa thượng giới đức và cẩm dân đã ôn bài xong à, mến mời bàn tay của hành kiểm mới thấy hành kiểm đó mời hành kiểm nha mời quý vị nha dạ nam mô bấn đức tam bảo dạ con kính đảnh lễ ơn đức phật con kính đảnh lễ ơn đức pháp con kính đảnh lễ ơn đức tăng và dạ, con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và dạ, con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng xin đọc câu kinh pháp cú số 240 xà quá ma lằng sát mút thi tằng tát đúc thà gia tát mề quá cả đa ti e hoàng a ti thồ na chà ti năng xà ni cầm mà ni na dành ti túc gia tình aya xà qua mắt lằng sa mút thi tằng ta đúc thà gia tâm mề qua cà đa tí ề hoàng a ti thổ na trà đi nằng xà ni cầm mắt xà ni cầm mà ni na dành ti túc gia tình nhà dạ, con xin kệ aya qua Ayasava malang samuti tang ta dukhaya tamewa karate Ewang atitho na jadi nang sani kamani nayanti na tình Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc cũng cũng vậy lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác bản dịch của hòa thượng thích minh châu để xét vốn từ sắc thanh ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng là bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con trả bài xong dạ con xin dân mít lại cho đại tràng xin mời vị tiếp theo ạ à. Dạ xà thủ kính cảm ơn cô hạnh kiểm. Nam mô Bích Thà Dạ. Con thành kính lãnh lễ. Chư Tôn Đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ cô Nguyên Tịnh có trước máy không cô? Alo, cô Nguyên Tịnh có trước máy không? Có thể cầm mic được không? vậy là con nguyên tình không có trước máy rồi dạ con xin được ông bài cao phúc quốc kinh số 240 À, cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Ayasa Vamalang Samuthi Tăng Ta Đột Tha Yata Mê Vakha Đati Ệ Văn Atitho Na Cha Ri Năng Sa Ni Kamma Ni Na Danh Tị Đục Ga Tinh Ayasa vamalang samuti tang tadutha yatame vakhadati evang atitho na cha chari năng sa ni ma ni la dành ti đục khách Ayasa vamalang samuti tang tadutha yatame vakhadati evang atitho na cha chari năng sa sa ni cảm ma ni na gian ti đục ga tinh aya sa và ma lăng sa mua thi tăng ta đột tha gia ta mê và kha đã ti ệ quăng a ti thờ na cha đi năng sa ni cảm ma ni na gian ga tinh và man lăng sọt thi tăng tất đốt thai mê quá khà đắc ti ệ văn a ti thờ na cha cha đi năng sa ni cảm ni na dạ anh tị đục ra xét sát sanh là quả lợi tự nghiệp dẫn chuyển ngữ của ngài xin được kệ ạ à dạ sao qua mà lặng ra một thế tăng tà đô tà ma tà mê qua kha đa tình ê hoàng thi tâu nà cha ri năng Xa ni cam ma ni nà dẫn ti đức kinh à dạ xa qua mà lặng xa muôn thị tăng tà đô tha gia tà mê qua kha đa thi ê vẫn a ti thô nà cha di ăn sa ni cam ni na dẫn ti đúc ga tinh à xả qua mà lặng xa một thế tăng tà đô tha gia tà mê qua ca đa tình ê vẫn a ti thâu na cha ri năng sa ni cam ni danh ti đúc ga trình à gia sa wa mà lăng sa mô thị tăng tà đô tha gia tà mê qua kha đa tình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 nếu sư mà hoan hỷ cầm bích sư cho con một tín hiệu ạ à. dạ con thành kính đảnh lễ đại đức tịnh đạt vừa quan năm vào đạo tràng dạ nay giờ à, không à, hôm nay à, quý phật tử à, bác sư ừ, bận hết rồi khi na thì về việt nam rồi dạ kính chào người phương nam về vào đạo tràng mà quan thanh cũng vào vào sài gòn À, để dự lễ trai tăng của Thina nên là đã bây giờ như pháp thấy nguyên tịnh xuất hiện rồi nha cô nguyên tịnh đưa bàn tay lên đi alo cô nguyên tịnh ơi có thể cầm mít được không dạ mời cô như pháp không đọc cũng không kệ nổi mà cố gắng lắm rồi nha dạ mời cô nguyên tịnh Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khả Giá, con thành kính đánh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đánh lễ thường tọa minh thành, con thành kính đánh lễ thường tọa minh thanh tâm, con thành kính đánh lễ đại đức tinh đạt. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ như pháp. Dạ con kính chào đạo tràng, dạ con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân cô tu nữ như pháp. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 240 Ajasa quá má lần sa mốt thiết tằng ta đúc thà gia ta mề quá khà Đá tí ệ quần ở tí thổ ná chà rí nằng Xà ni cầm mà ni na dàn tí đúc cách Cách tình Như xét từ sắc sinh sát sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tội nghiệp dẫn cõi ác của hòa thượng thích minh châu ta Ayasa Wamalang Samutitang Tadutha Yatame Wakadati e quang atitho na charinang sanikamma nina yanti rupyatin rỉ xét vốn từ sắc xanh ăn mòn tiêu hại rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay cuốn cùng của hòa thượng thích minh châu dạ con lá kệ xong con xin kính chân đạo tràng dạ cần kính dân mít đến đạo tràng nam mô bích thà giác dạ. dạ sa thú sa thú kính cảm ơn con Nguyên Tịnh Nam mô Bích thà dạ Dạ con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Như pháp kính chào đạo tràng Dạ cảm ơn con Nguyên Tịnh cô Khang Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. năm Mô Bích thai Giá Và dạ, sa thú, sa thú lành thai Như Pháp kính cảm ơn cô Nguyên Tịnh, cô Hạnh Kiểm, cô cảm Vân, cô Trần Đạo, cô Soạn Đông đã hoan hỷ ôn bài Pháp Quốc Kinh số 240 Dạ bây giờ con thấy đồng hồ con còn hai phút Nhưng mà con không biết Con đã thấy Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi Dạ, sư có thể cho chúng con học sớm 2 phút không bạch sư? Nếu sư sẵn sàng, sư cho con xin một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thịnh Pháp Sư ạ. À. thêm 5 phút thì thêm 5 phút chị mời cô Đặng Đông cô Đặng Đông ơi lên ông bài lần thứ hai đi cô Đặng Đông cô Trần Đạo nhất là cô Trần Đạo nè Dạ, lâu lắm rồi không có cô xuất hiện ở trong đạo tràng dạ mời à, cô đặng đông mời cô trần đạo mời nguyên tịnh và dạ, những vị với cô hình kiểm cũng vậy nè dạ quý cô và trốn mất tiêu nên à, là bây giờ có dịp thì lên đọc tiếp đi dạ cô trần đạo còn trước máy không Ông rồi ông lại lần thứ hai tại vì sư còn chưa có sẵn sàng thì cho xem sư 5 phút nên là mình được trúng số đó dạ hồi nãy nguyên tịnh đọc 5 lần luôn đó dạ rồi dạ. ơi cô trần đạo dạ năm mươi bích thầy giá năm tôn kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh thượng tọa thanh tâm đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đầu tràng à, ờ, cô xin ôm câu kinh pháp cú số 240 ạ à. Dạ, và cảm ơn chị nhật cô như pháp và chị đặng đông cho biết tín hiệu nghe rõ ê gia sa wa ma lăng sa mốt thi tăng ta Taduttayata mề quả kha đa ti Đề quảng a ti thô Thô nà cha ri năng Sani kamani nà dẫn ti đức ga tinh Như xét từ sắc sinh Xét sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng Tự nghiệp dẫn cõi ác Đó là khổ cơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Aya Ayasawa malang samiti tăng Sabitaya ta mê quả kha đa <coughs> ti Ê quang a na cha ri năng Sani kamani na yang ti đúc ra tình <coughs> xét vốn từ sắc xanh Ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này hành động bất khả biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tài khổ cùng đó là vô cơ của hòa thượng như đức nhà đọc con đã chạy xong rồi cảm ơn trạng đông đã bắt bài nhà cô xin gửi mít lại cho đạo tràng Dạ, Nam Mô Bút Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Dạ, con kính tri ân cô đàn đông cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin phép. Con thành kính đảnh lễ tôn đức tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin phép ôn lần nữa. Trong thời gian à, à, chờ đợi, con xin phép đọc câu Phật ngôn 240. Ayasa Wamalang Samutitang Taduk Thà Yapa Mê Quắc Khà Tá Tí E Quang Ati Thô Na Chà Rí Nàng Sa Ni Cầm Mà Ni Na Chàn Tí Đúc Gá Tình Ayasa Quá Mà Lăng Samutitang à, cái này kể được ha Ayasa Wamalang Samutitang Tadukta Yatame Wakadati E quang atitho na ri năng ma ni na charinang ti nina yanti tình Như xét từ sắc xanh xét xanh lại ăn sắc Cũng vậy quá lợi dưỡng từ nghiệp dẫn cõi ác của Hòa Thượng Thích Minh Châu Rỉ xét vốn từ sắc xanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này. Hành động bất hảo biết hay. Tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính riêng đạo tràng, dạ con kính thỉnh cô tư nữ như Pháp, dạ con thấy tính giờ rồi. Dạ con kính mít đến cô, nội thà giáo. Dạ. dạ sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô nguyên tịnh dạ cảm ơn cô trần đào cho như pháp biết được tín hiệu dạ nam mô bích thai giá dạ con thấy là đức tịnh đạt cho cho chúng con biết được là uh, sự đã chuẩn bị rồi dạ mến chào cô hoa nguyệt như vào đầu tràng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 nam mô bích hà giá nam mô thầm mà giá nam mô sằng kha giá Nam mô ta sa pha ga qua tơ a ra ha tơ samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga qua tơ a ra ha tơ samma sambuddha sa nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambu tha sa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh đa nghiệp bơm bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh rang à não phiền cợt buộc sân tham còn nhiều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 ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai nam mô bích tha giá và dạ, đạo tràng chúng con đa nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính lệnh lệ cung thịnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn chỉ để chúng con được học ngữ vựng duyên sự và ý nghĩa câu khắc của kinh số 241 Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa dạ con kính chân mít đến sư ừ, dạ nam mô bút tha giá dạ con xin kính lễ uh, chư tăng đến uh, thượng tọa minh hạnh Đến là ờ, mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Quốc Kinh. Và ngày hôm nay ờ, ngày Chủ nhật à, theo thường lệ thì chúng ta sẽ có cái buổi ôn tập cuối tuần. Và cảm ơn quý vị cho biết được uh, tín hiệu âm thanh tốt ạ. À. Và thường lệ thì chúng ta sẽ có buổi ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật. À, nhưng bởi vì uh, chúng ta bị mất một cái bài học ở ngày thứ sáu do là tình đạt đang ờ, có việc ờ, phải ờ, tổ chức chạy hè cùng với các sư ở chùa cho các bé thiếu nhi các bé học sinh thì xin vắng một ngày thứ sáu thì hôm nay thì tình đạt xin được trở lại cái bài học ngày thứ sáu lớp âm học của tuần chúng ta sẽ học vào tuần tới như bình thường Dạ bây giờ à, quý vị đã sẵn sàng thì à, chúng ta sẽ à, bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantang Abhivademi Soakato Bhagavata Thammo ธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิDạ Nam Mô Bút Thái Giá Một lần nữa con xin thánh à, lễ à, chư Tăng Và mến chào toàn thể quý vị à, à, lúc à, thông báo nhờ cô Nhật Quỳnh thông báo cho à, cho cho diễn đàn để chúng ta học vào ngày hôm nay là học câu pháp cú kệ ngôn 241 thì tịnh đạt lại à, xem và nhớ nhầm qua câu 341 cho nên từ hồi à, trưa tới giờ thì, thì chuẩn bị soạn bài câu 341 ừ. cho nên khi mà vào trong diễn đàn thì thấy các vị đã ung bài là 240 thì sẽ là học 241 cho nên bài hôm nay tình này cũng chuẩn bị cũng rất là gấp cho nên ờ, có chi điều chi sơ thất thì ờ, xin quý vị cũng ờ, quan hỷ cho bài học ngày hôm nay dạ yeah. Ừ. Ừ, chuẩn bị không có không có đúng cái câu à, tuy nhiên thì đối với à, kinh pháp cú thì chúng ta sẽ thấy rằng à, à có cái nội dung ừ, đa phần đó là ngài sẽ một đó là ngài sẽ khuyến tu thứ hai đó là ngài sẽ dùng những cái phương pháp để mà cảnh báo à, cảnh báo hay là răng đe dạy dỗ nói về cái mặt trái của cái việc đó là nếu như mình mình dễ vui mình buông lung bị phiền não xâm chiếm thì sẽ bị cái hậu quả và ngược lại một người chuyên tâm chuyên chú về các pháp thiện hành thiền thì à, thì chúng ta sẽ có được cái, cái à, Nếu quý vị quan hệ cho tí xíu thì à, chúng ta sẽ thấy rằng à, Đức Phật ngày dạy trong kinh pháp cú chúng ta sẽ để ý à, chúng ta sẽ thấy được hai cái điều đó không phải mà hầu hết các cái lời dạy của đức phật á, thì ngài cũng chỉ hướng đến hai cái việc đó là cái, cái khổ khổ đau cho sự thật cuộc đời bởi vì sự thật cuộc đời nó hay thường mang đến cái cái bất tội nguyện cái sự bị à, tình hiểu sai khi mà nó đến sự thật cuộc đời đời nó nó đến khổ và ngày cố gắng thấy đâu là cái cái thật đâu là cái giả tạm đây đâu là cái lớp áo bên ngoài và ngày chỉ luôn cái con đường cái cách để mà vượt qua cái cái khổ đau đó thì ngày hôm nay chúng ta quay lại với câu kệ ngôn pháp cú số 241 ở phẩm cấu quế trong phẩm cấu quế này thì các vị sẽ thấy rằng những câu về ngôn pháp cú ngài sẽ nói về cái việc đó là um, nếu như không có cái sự à, thanh lọc không có cái sự cẩn thận ở trong cái thân khẩu ý cũng như là trong cái sở hành của mình đó thì phiền não rất là dễ xâm chiếm và chế ngự câu 241 à, chúng ta học ngày hôm nay thì à, à, chúng ta sẽ tìm hiểu à, có nội dung như thế nào câu 241 có nội dung như sau Asachaya malamanta anuthanamala gata gara มาลังวานาสาโกสัจจังปะมาโดราคาโตมาลังอาสัจจายามลามันตาอนุทานาบาลาคาตาคารามาลังวานาสาโกสัจจังบามาโดราคาโตมาลังKhông tụng làm nhớp kinh Không đứng dậy bẩn nhà Biến nhát làm nhơ sắc phóng vật quế người canh không tụng làm nhớp kinh không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắc phóng vật quế người canh Bạn việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu Bản Việt ngữ của Ngài à, Giới Đức Không tụng niệm rỉ xét kinh Không chùi lao rỉ xét sinh cửa nhà biến nhát sắc đẹp rỉ nhòa Canh phòng sơ hở rỉ trà trộn ngay Hoặc là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân Các chú thuộc có sự không tụng độc là vết nhơ Các ngôi nhà có sự không có người ở là vết nhơ biến nhát là vết nhơ của sắc đẹp Sự sự sao lãng là vết nhân của người canh gác và nó mô bút thai giác Và tiếp theo thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu à, về à, ngữ vựng sơ lược ngữ vựng của câu chuyện ngôn pháp phú số 241 này chúng ta chỉ sẽ sơ lược mà thôi Achas Asatcha Yamala Manta câu đầu tiên Asatcha Yamala đó là việc chúng ta có cái từ cha cộng với lại Asatcha với là Mala um, Asatcha có là không cái việc mà không tụng đọc đó không có ôn tập đó à, không có ôn tập ma la là một vết nhơ hay là cấu quế chúng ta dùng có từ cấu quế hay là vết nhơ manta manta là nếu mà dịch đúng sát nghĩa đó là cái manta đó là các cái à, các cái chú thuật nói về cái sự học thuộc lòng đó dạ yeah các chú thuật không có được uh, ờ, các sự học thuộc lòng không có sự ôn tập không có nhắc đi nhắc lại thì sẽ bị à, quên lãng Anuthanamala khara Anutha Anuthanamala khatha Anuthana cộng với lại mala anuthana là không có đứng dậy việc không có đứng dậy hay nói rằng à, là cái việc không có siêng năng để mà dọn dẹp hay là lau chùi cho được ngăn nắp cho được sạch sẽ anuthana tại vì chúng từ của Bali chỉ chữ tha căn tha là đứng lên à, utha utha là đứng lên mà cộng với à, ná với đầu là anuthana đó thì đó là phủ định lại cái việc không có đứng lên hay là không có siêng năng Ma la làm vết nhơ khara khara là ngôi nhà yeah. Dạ, khara khara ngôi nhà câu kế tiếp đó là ma lăng quan nasa cột sách chân, ma lăng quan nasa cột sách chân. quan sa quan ná đó là cái sắc đẹp cái sắc diện cái đẹp cô sách chăng cô sách à chứ má lăng là vết nhơ quanh ná quanh ná xá quanh ná hay là quỳnh quanh ná đó là sắc đẹp cô sách chăng cô sách chăng là việc biến nhát việc biến nhát câu số 3 câu nhật quỳnh này câu số 3 ma lăng quanh ná sắc cô sách chăng ma lăng là vết nhơ quan ná quan ná xá hay là quan ná là sắc đẹp hay là sắc gì cô sắc chăng là là sự việc biến nhát sự biến nhát câu cuối cùng bama rakato ma lăng bama rakato ma lăng bama là sự sao lãng sự buông lung hay chúng ta thường dùng cái từ là phóng dật đó sự phóng dật Rakato Rakato là người người canh gác người canh gác ma lăng là vết nhơ ừ, vết nhơ trừ má lăng chúng ta thấy xuất hiện cả bốn câu à, cái câu cuối cùng là cái câu quan trọng nhất ở trong cái à, việc mà đức phật này muốn nói đến à, đang trời mưa các vị có còn nghe rõ không cái câu cuối cùng là cái câu có quan trọng mà đức phật này muốn nói đến nói về cái cái cái cái cái vết nhơ hay là cái lỗi lầm của cái tâm mình nếu như mình không có cái sự um, cẩn thận mà để cho bị buông lung vì sao lãng hay là dễ vui phóng dật thì đó là một cái lỗi lầm một vết nhơ làm cho phiền não nó dễ xâm nhập và chế ngự à, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược uh, câu kệ ngôn pháp cú uh, ngữ vựng câu uh, 4, 241 và một lần nữa thì uh, chúng ta sẽ đọc lại câu kệ ngôn uh, 241 à, có nội dung như sau Asachayamalanta Anuthanamalakhara Malang wanasa kosacang Bamadurakato malang Không tụng làm nhốt kinh Không đứng dậy bẩn nhà Biến nhát làm nhơ sắc phóng vật quế người canh và nam mô bức thai giá câu kệ ngôn à, pháp cú 241 này à, về mặt à, ý nghĩa câu chữ từ ngữ thì à, tịnh đạt tin rằng tất cả mọi người chúng ta ở đây là người có kinh nghiệm ở trong cuộc sống cũng như là người có kinh nghiệm ở trong cái pháp tu tập thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt cái nội dung ý nghĩa của câu kệ ngôn này à, nói về cái việc đó là không có ôn luyện ôn tập một cái môn học hay là một cái à, kinh thì rất là dễ chúng ta bị quên hoặc là chúng ta nhớ mà nhớ mang máng nhớ không đủ chi tiết cái việc khổ nhất của cái tri thức cái kiến thức đó thưa quý vị rằng đó là cái việc mà không phải chúng ta không biết mà chúng ta biết mà biết có tới hoặc là nhớ nó không có ra hoặc là nhớ không đầy đủ các chi tiết đó là một cái cái cái cái cái điều mà phải nói rằng rất là khó chịu đó về cái cái kiến thức cho nên à, cái việc mà ôn luyện nhắc đi nhắc lại các vị viết đó là trong chùa đó các chư tăng các cái vị tu sĩ lợi thế hơn các vị đó là mỗi một ngày như vậy là chư tăng sẽ có hai cái thời công phu sáng chiều à, để rèn tâm để mà rèn cái sự tinh tấn để rèn cái pháp tu cũng như là ôn luyện kinh điển những cái bài kinh mà thường đọc hàng ngày rồi những cái bài kinh quan trọng được chọn lọc ra để mà đọc tụng nhà dạ. thì đó là cái việc mà ôn tập ngay cả cái việc học hành bên ngoài cũng vậy thôi học uh, văn hóa học về các cái ngành cơ sở ngành kỹ thuật đều có cái sự ôn luyện hết người nào không có, có ôn luyện thì còn cách nữa đó là ừ, hướng dẫn cho người đi sau thì đây là cũng một cách để ôn luyện chính vì vậy à, cũng rất là tình cờ đó là cái ngày chủ nhật cuối tuần đó chúng ta có một cái lớp ôn tập cuối tuần à, nói là tình cờ nhưng mà nó mang một cái nghĩa rất là rất là lớn bởi vì cái ngày đó các quý vị có được cái cơ hội để mà chúng ta tự mình à, đọc lại tự mình nhắc lại cái những cái bài học cũ những cái bài học mà chúng ta đã từng được nghe từng được tham tham khảo thì như vậy là bởi vì chúng ta ngồi nghe cả một tuần như vậy đó cả một tuần như vậy thì thường cái à, ngồi mà để lắng nghe đó cái sự tập trung nó không có cao và nhiều khi à, cái giờ này thì à, quý vị có thể vừa nghe vừa làm thêm một cái công việc gì đó thì cái sự tập trung về lắng nghe chúng ta không có nhiều nhưng mà cái ngày ôn tập đó là chúng ta phải tập trung để mà chúng ta đọc bài chính vì cái sự tập trung đọc bài nó làm cho chúng ta nhớ nhiều hơn rồi gợi lại những cái học ờ, trước đó nhiều hơn nha dạ. một cái ý nghĩa là hay cái nữa đó là không đứng dậy bẩn nhà thật sự ra không phải đứng không đứng dậy mà bẩn nhà cái câu này thì ờ, nếu mà chúng ta đọc ờ, không có đầy đủ đó đầy đủ ở trong văn xuôi hay là đầy đủ ở trong cái việc mà giải thích đó, thì chúng ta lại khó nắm bắt không đứng dậy vẫn nhà là sao không đứng dậy vẫn nhà đó là nói về cái diễn tả cái cái cái cái cái cái, um, cái việc mà ở trong nhà rồi đi ra ngoài đi làm việc rồi về tới nhà chỉ là ăn uống ngủ nghỉ không có cái sự đó là sắp xếp gọn gàng chu đáo không có cái sự đó là lau chùi quét dọn thì cái nhà nó sẽ nó sẽ bề bộn nó sẽ có mùi hôi việc đó là thiếu cái sự siêng năng thiếu cái sự à, gọn gàng đứng dậy nó thể hiện cái việc người đó là năng động à, chứ không có ngồi lì ngồi y tại chỗ mà là đứng dậy để mà để mà làm các công việc ở trong gia đình ở trong nhà để cho có một cái ngôi nhà à, khang trang sạch sẽ một ngôi nhà thơm tho mát mẻ thì cần phải có cái sự siêng năng nếu như vắng cái sự siêng năng cần mẫn à, bây giờ gia đình hiện đại thì không có phải là à, đùng đẩy cho tất cả là người nội trợ dạ dạ đơn giản các bạn chờ chút xíu dạ học bài gì dạ đang giảng bài dạ dạ nhưng mà xong ờ, qua phòng giảng chút dạ dạ dạ nhà dạ, cái à, thời buổi gia đình hiện đại thì à, tất cả công việc ở ngoài thì ai cũng đi làm rồi về nhà thì à, chia sớt công việc với nhau để mà cùng nhau chung tay xây dựng cái tổ ấm gia đình chứ quý cô bây giờ thật sự ra cũng ờ, rất là rất là giỏi giang từ việc bên ngoài tới công việc nội trợ còn à, các sư ở trong chùa cũng vậy thôi các sư đâu có đâu có ai đâu mà đụng đẩy các sư cũng phải tự dọn dẹp à, tự quét dọn lau chùi à, đây là nói về cái việc đó là à, ở bề ngoài ở bên ngoài cái cái công việc mà chúng ta có thể vận động tay chân và cái cái ý thứ ba cũng vậy cái ý thứ ba đó là biến nhát làm nhơ sắc biến nhát làm nhơ sắc thì nó cũng có mang cái ý nghĩa đó là như là cái việc đó là không có chăm sóc không có không có quan tâm nè không có quan tâm cả cái ba ý một ý hai ý ba ba câu đầu đó là nói về cái việc đó là đức phật ngài muốn dùng cái cái cái cái cái cái cái có thể thấy được cái có thể làm được để mà hình dung cho cái ý thứ tư cái thứ tư là cái ý về cái nội tâm cái ý về cái tinh thần nói về cái việc đó là phóng vật quấy người canh tức là cái người mà không có cái sự cẩn thận à, trong cái tư tưởng trong cái suy nghĩ đó à, không có cái sự cẩn trọng để mà xem chừng cái phiền não nó nó vào nó đi ra đó thì nó dễ và và và và và, và bị cái phiền não nó chiếm ngự à, quý vị thấy rằng à, ở trong ngũ giới đó ở trong ngũ giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đó thì cái mà cái nguyên nhân à, chính mà mà khiến cho người có người một con người nhất là những vị cư sĩ bên ngoài đó có thể gìn giữ được tốt đẹp hoặc là có thể gây ra cái việc đó là nhơ bẩn giới hoặc là đức giới cái nguyên nhân nguyên nhân chính đó là gì nguyên nhân chính giúp cho mình giữ giới tốt và nguyên nhân gì chính làm cho mình bị bị đức giới các vị vậy có để ý chỗ này hay không à, chúng ta chưa có đi vào cái duyên sự cái duyên sự thì nó cũng không có gì đặc biệt à, chúng ta nói về cái ý nghĩa tí xíu đi à, các vị có để ý là các vị có để ý là, là trong cái ngũ giới đó à, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đó thì cái điều gì làm cho chúng ta um, à, dễ dàng có thể à, giữ được cái giới đó và cái điều gì á, ngược lại đó là à, khiến cho chúng ta rất là khó khăn nhà dạ, quý vị có để ý cái điều này hay không à, các cái trường hợp mà đối diện với cái sát sanh đối diện với cái trộm cắp đối diện với cái tà dâm đối diện với cái nói dối nói đối diện với cái hành động uống rượu đó à, đứng trước những cái tình huống đó nếu như một người không có đủ cái tỉnh táo mà trong nhà Phật mình gọi là chánh niệm đó không đủ cái tỉnh táo không đủ cái lý trí để mà mình vượt qua đó thì mình sẽ phạm giới mà nói theo danh từ trong nhà Phật thì chúng ta nói là chánh niệm có chánh niệm thì giữ được giới chúng ta còn không có chánh niệm nó đồng nghĩa với là là phóng dật là dễ vui một người thường buông lung phóng dật thì sẽ rất là dễ bị ô nhiễm cái giới của mình bởi vì à, khi mà tình huống nó đến đó à, ở trong cái sát sanh không có trộm cắp trong cái sát sanh đi chẳng chẳng hạn mình không có cố tình mình mình phải đả thương hay là mình phải dùng sức dùng vậy dùng dao dùng vũ khí để mà mình sát hại của con vật đó mà do cái sự phóng dật do cái sự à, thiếu cái cẩn thận chú ý quan sát con mũi con kiến hay là cái con gì đó nó cắn hút mình mình giật mình mình lại là à, quơ tay mình đập nó chết Ừ, hoặc là cái ờ, cái việc mà mình đi trên đường mình không có cẩn thận mình đi ngó tới ngó lui mình nói chuyện mình ca hát thì những cái con vật côn trùng ở trên đường đó à, chúng ta không có thể mình tránh được khi chúng ta không có không có phóng dật không có dễ vui không có ờ, ngó chỗ này ngó chỗ kia thì chúng ta có thể tránh được ở những con vật ở trên đường mắt có thể chúng ta nhìn thấy được thì cái sự phóng dật ở đây nói cụ thể là như vậy nhưng mà tinh tế hơn tế nhị hơn là cái phiền não nó ngấm ngầm nó đi vào trong tâm của mình đi vào trong cái tư tưởng của mình nếu như là một cái người không có cái sự ờ, quan sát kỹ không có cái sự cẩn thận thì ờ, phiền não sẽ len lỏi và nó chiếm ngự đó là một cái lỗi lầm hay là một cái vết nhơ của một cái người tu tập thì à, cái câu chuyện duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ kheo tên là lô lú đa dí và tên là à, để chúng ta chắc lại và lô lú đa dí cái vị tỳ kheo lô lú đa dí này thì à, một cái vị tỳ kheo à, ít học chỉ nghe Đức Phật với lại chư tăng nhà thuyết pháp thôi thì cũng học lớn được một số không phải học lớn mà là nghe để mà biết nhưng mà không có cái sự giống như là rành rỗi về cái việc đó là giáo lý thuyết giảng giải thích nhưng mà do cái sự ganh tị do cái sự đố kỵ và mong muốn cái danh lợi cho nên khi mà bà con phật tử họ đến chùa đó họ đến chùa họ nghe đức phật thuyết pháp họ nghe chư tăng ngài đức pháp nhất là ngài sariput chứ ngài mokalan á ngài thuyết pháp phật tử ngày về ai cũng khen ai cũng ờ, xích so ừ. các vị ờ, các vị sư thuyết pháp rất là hay đầy đủ ý nghĩa về chiều sâu về chiều rộng khuyến khích pháp tu ân cần chia sẻ về đời sống của người cư sĩ vân vân vân vân và vân vân thì họ thích lắm cho nên hầu hết ngày nào buổi sáng ban ngày thì cúng dường đặt bát trai tăng buổi chiều thì đi đến để mà dân hương hoa nước uống mật ong à, nghe pháp một cái sinh hoạt Phật pháp rất là rất rất là sung mãn ở trong cái thời kỳ đó tức là phật tử đến chùa viếng chùa lễ phật ừ, thính pháp coi như là không lúc nào ngơi nghỉ mà ai cũng đi vào tấm tắc khen ngợi các vị các vị ờ, giảng sư các vị pháp sư mà riêng cái ngày cái vị mà tỳ kheo lưu rút đa dí này cũng muốn mình cũng muốn được, được khen nữa mà bản thân mình lại không có, có cái cái đất nào hết nghe người khác khen cái kia khen quá là mình muốn cũng muốn được mình cũng sức mình cũng tùy kheo mình cũng ở trong chùa mình cũng ở gần Phật mình cũng tu theo pháp Phật thì thấy người khác được khen mình cũng muốn được khen cho nên mới là cho nên mới là gặp mấy người Phật tử đó họ đi nghe pháp đó mới ờ, bắt chuyện bắt chuyện cái nghe mấy họ khen mấy gì kia nói nếu mà mấy gì khen mấy gì kia thuyết pháp đó, thì mấy vị chưa nghe pháp của của ta thiết cho nên các vị chưa biết người ta thuyết hay như thế nào à, mà lỡ mà nghe rồi là ghiền khen còn hơn nữa ừ, khen còn hơn nữa tự mình đi quảng cáo mình luôn vì tỳ kheo luôn lúc đây với tự mình quảng cáo luôn tự mình uh, coi như, như là à, tự mình uh, à, dũng được xưng tên tụi mình tự mình quảng cáo tự mình uh, à, giới thiệu về bản thân mình như vậy thì à, các vị phật tử họ rất là kính phật kính tăng vị nào cũng kính như vị nào vậy như vậy đó mà nghe được cái vị này nó có cái tài thuyết pháp nữa thì mừng lắm ừ, thờ phật tử họ cầu pháp lắm. họ mừng lắm thì à, họ đi đến một ngày nọ thì họ đi đến họ thỉnh à, thỉnh ngài lâu lúc đây với thuyết pháp để nghe được nghe, pháp thì uh, ngài vì thì kheo lũ ra đi dí cũng ờ, chấp nhận cũng lên pháp tọa nhưng mà lên đó không biết làm sao rung quá hay là áp lực tâm lý nhiều quá hay là như thế nào đó mà ngồi nhớ hoài cho đầy đủ một cái ý nghĩa hay là một cái câu Phật ngôn lại không có nhớ ra cũng không có nhớ đầy đủ không nhớ chi tiết không biết giải thích như thế nào suy đi nghĩ lại à, tìm lối thoát à, bây giờ à, ta không có thuyết rồi mà chúng ta sẽ dời cái giờ giảng nào vào giờ cái giờ buổi tối rồi đến buổi tối thì phật tử ngài cầu pháp ngồi chờ đợi xong buổi tối cái hẹn qua buổi sáng buổi khuya hẹn năm lần bảy lượt như vậy phật tử họ đến mà cứ hẹn tới hẹn luôn hẹn tới hẹn luôn họ họ cái họ phát hiện ra là không phải vì lý do gì sức khỏe hay là lý do Ờ, là à, ờ, gì khác mà là cái việc đó là cái vị này không có khả năng để mà giảng giải thích không có khả năng để mà giảng dạy không có cái kiến thức để mà à, giải thích cho thuyết pháp cho phật tử nghe lúc đó họ rất là giận họ giận không phải là họ giận cái cái cái cái, cái giáo pháp mà họ giận cái cái tư cách của cái vị này ừ, họ giận cái tư cách của vị này cái vị này ờ, xuất gia rồi mà vẫn còn ham danh ham lợi xuất gia rồi mà vẫn giống như là muốn ờ, chiếm đoạt tình cảm của phật tử cho nên mới dỗ ngược xưng tên mới giới thiệu bản thân như vậy cho nên các vị phật tử họ rất là giận họ buồn họ giận họ buồn họ giận rồi cái câu chuyện đó nó đến tai đức phật là đến tai đức phật thì đức phật này cũng nói rằng á, trong phải không phải lúc này không mà ở trong quá khứ cũng có trường hợp như vậy rồi ở trong quá khứ thì trong chú giải kinh có nhắc sơ qua là cái cái cái cái tư cách của cái con heo và con sư tử đó cái con heo nó phát ngôn đó là nó không biết lượng sức mình à, so với con sư tử là à, mình cũng là con vật bốn chân sư tử cũng là vật bốn chân nó mới thách thức con sư tử để mà đấu tay ngang à, đấu tay đôi ừ, nó nó là cái cái cái việc đó là không biết tự lượng sức mình không biết tự lượng sức mình thì đức phật ngày nhắc là cái câu chuyện tiền thân rồi ngài giải thích cho chư tăng phật tử nghe rồi ngài đọc lên cái câu kệ này thì cái câu kệ liên quan đến à, tỳ khu lô rú đa dí đó cho chúng ta thấy rằng đó là liên quan đến cái việc mà học mà không có ôn đó không có không có không có rành rỗi đó cũng là một cái cái lỗi lầm một cái lỗi lầm tai hại một cái lỗi lầm tai hại mà đặc biệt hơn thì Đức Phật ngài nhấn mạnh ở trong cái việc đó là nhân cái cơ hội đó Đức Phật ngài nói lên cái ý nghĩa việc mà một người à, sống ở trong đời sống hay là một người Phật tử một người thực hành giáo pháp mà mà mà để cho cái tâm hồn của mình bị bị thao túng bởi cái cái phiền não hay là để cho cái cái phiền não nó dễ dàng nó xâm nhập nó chiếm ngự nó chế ngự cái thân tâm này giống như là việc một cái người canh gác cửa mà lười biếng đó là chánh niệm đó nó lười biếng đó ừ, thì coi như là ngủ gục không, không quan tâm người nào ra người nào vào rồi ai tốt ai xấu cứ ra vào thoải mái không có không có ngăn cản ừ, thì như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái kết cục là khổ đau tái sanh luân hồi cái tái sanh luân hồi nó không có quan trọng nó không có quá là lo sợ bởi vì đó là cái cái điều hiển nhiên rồi bây giờ mình cố gắng làm sao để mà mình có được rút ngắn cái tái sanh luân hồi và kết thúc không còn tái sanh luân hồi và hoặc là chúng ta chuẩn bị cho cái cái cuộc du hành của mình ở trong tái sanh luân hồi đó nó được ổn định ổn định là sao thưa quý vị ổn định ở đây đó không phải là chuẩn bị cho tùy tài của cải giàu sang phú quý mà ổn định ở đây là cái việc mà lúc nào thời kỳ nào gia đình nào chúng ta sinh ra cũng đều là gia đình biết Phật pháp hoặc là không có Phật pháp đi nữa thì cũng biết là cái điều ngay điều phải ừ. à, hướng về cái cái lẽ chánh quý vị thấy có những thời kỳ đó là những người tài giỏi nhưng mà lại sanh trong cho sanh trong cái thời kỳ đất nước loạn ly chiến tranh rồi những cái thời kỳ đó là vua quan vua quan mà mà mà mà, mà trong cái thời kỳ mà suy yếu đó ừ. à, thì những cái người tài giỏi họ rút vào những cái nơi hoang vắng rút về làng mạc để mà họ ẩn thân chứ không có đi ra để mà hồ theo những cái người làm sai trái thì à, cái điều mà chúng ta chuẩn bị ở trong cái cuộc sinh tử luân hồi đó là cái lẽ phải đó là cái cái pháp chánh hay là cái chánh kiến hay là cái cái hướng tâm về chánh pháp ở đâu dù là ở xứ nào đi nữa đất nước nào đi nữa ở cảnh giới nào đi nữa thì cái cái sự hướng về cái lẽ chánh lẽ phải hay là chánh pháp đó, đó là cái việc mà chúng cần chuẩn bị còn cái việc giàu sang phú quý thì đó là cái việc cái điều kiện thuận lợi thôi cái điều kiện thuận lợi để mà chúng ta ít sự rủi ro trong cái tạo nghiệp ác trong cái tạo nghiệp ác thì à, câu kệ ngôn pháp cú số 241 này tịnh đạt à, có thưa từ ban đầu đó là chúng ta đọc á chúng ta sẽ nắm bắt được ý nghĩa nội dung nó rất là rõ ràng rất là rõ ràng từ cái việc đó là một cái người lười biếng à, một cái người biến nhát không có siêng năng thì sẽ mắc những cái lỗi lầm giống như là giống như là không có nhớ bài không có thuộc bài nhà cửa thì bề bộn không có sạch sẽ nhan sắc thì tiều tụy không có đẹp đẽ nhưng cái nó quan trọng hơn là cái tâm hồn một cái người dễ vui muốn phóng vật buông lung dễ phóng vật buông làm sao thưa quý vị ha Ờ, nó tùy theo cái tình huống hoàn cảnh mà chúng ta có thể phân tích trong cái phóng vật buông lung uh, tại vì á có một cái điểm như thế này nè cái phóng vật buông lung á đa phần chúng ta nhận ra nó chúng ta biết mình đang phóng vật đang dễ vui đang buông lung nhưng mà có một có một cái điều như thế này nè đó là thường là đa phần chúng sanh có cái khuynh hướng đó là không có muốn mình không có chấp nhận mình phóng dật mình buông lung và tìm cách để mà bao che để mà biện biện lý do ừ, bởi vì chúng ta bệnh nè chúng ta yếu nè chúng ta không khỏe nè chúng ta bận rộn nè rồi chúng ta phải sinh kế sinh nhai nè chúng ta phải nuôi con nuôi mẹ nuôi ông nuôi bà chúng ta phải làm công công việc đó chúng ta không có đi chùa không có giữ giới vân vân vân vân thì đó là những người biết mình nhưng mà vịnh cớ để mà tránh né không có đối diện với cái tâm của mình là người đang bị phóng vật buông lung còn cũng một người y như vậy cũng phóng vật cũng buông lung mà mà mà một cái suy nghĩ suy nghĩ tích cực hơn cái điều này là, là cái điều à, trình đạt có thể gọi là cái kỹ thuật đó để mà chúng ta rèn tâm bởi vì à, một cái người cũng phóng dật buông lung cũng dễ vui nhưng mà mình biết rằng à mình đang bị mang mình đang trong cái cơ hội thiếu cái cơ hội để mà mình phát triển để mà mình sửa sửa mình mong rằng có cái cơ hội nào tốt hơn để mà mình sửa mình mình khắc phục mình cải thiện không có dùng cách bao che không có dùng cái cách là đổ thừa hoàn cảnh đổ thừa gia cảnh à, đổ thừa hoàn cảnh đổ thừa gia cảnh mà hy vọng rằng có một cái điều kiện tốt hơn để mà mình mình có thể giữ giới tốt hơn mình có thể à, bớt cái cái phóng vật hơn mình có thể đó là à, không có nhiều cái rủi ro để mà và tạo cái những cái ác nghiệp thì chính những cái tư tưởng tích cực đó khi mà có được cơ hội giống như là vào những cái nơi trường thiền 5 ngày 10 ngày họ quý lắm thưa quý vị họ quý lắm hay là có thời gian đi chùa một ngày hai ngày họ quý lắm họ quý cái thời gian đó lắm bởi vì đó là cái cơ hội để mà họ cải thiện họ giữ cho nó tốt đẹp giữ giới cho được tốt đẹp à, cũng là một cái người như vậy nhưng mà hai cái thái độ khác nhau một cái thái độ là bao che một cái thái độ là vịnh lý do để mà để mà mình à, né không có dám đối diện còn một người là biết mình dễ vui biết mình thiếu cái cơ hội để mình rồi à, nguyện chư thiên rồi nguyện với lòng hứa với lòng có cơ hội tốt hơn mình sẽ làm được việc tốt hơn thì uh, sẵn cái, uh, cái, cái, cái cái cái ý này tình đề xin chia sẻ thêm là như vậy à, câu 241 tình đạt ờ, cũng xin được à, kết thúc tại đây à, phần phước phá sanh à, cho cái việc à, à, chia sẻ và bài học à, kinh pháp cú ngày hôm nay xin được à, hồi hướng đến tất cả chư thiên chư thần cầu mong các vị ấy hằng được sự an vui và hậu trì cho tất cả chư tăng đến tất cả chư tăng tất cả quý vị phật tử và đặc biệt đó là diễn đàn à, pháp cú kinh được giữ cái sinh hoạt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 ปะวตุมังกลังรักขันตุสักเดวตาสัพบุตานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตปะวตุสักัมังกลังรักขันตุสักเดวตาสักะธรรมานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตปะวตุสักัมังกลังรักขันตุสักเดวตาสักะสังฆานุภาเวนัสดาสติปวันตุเต